nắm vậy nhiều tắm này nó đổ cùng vào với cả gia vị thơm ấy nó trộn đều lên mọi người nha Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của anh em giá thực Tiếp tục series ẩm thực Tây Bắc thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một món ẩm thực cực kỳ độc lạ đến từ một bộ phận của con trâu. Một món vô cùng độc lạ và vô cùng ngon đến từ Tây Bắc mọi người ạ. Nó sẽ là món à, da trâu muối chua nha mọi người nhé. Mình đang chuẩn bị da này. Da mình sẽ làm sạch lông và sau đó luộc chín bỏ làm sạch cả bên trong này này Rồi sau đó luộc chín mọi người nhé ăn vô cùng ngon vị chua chua của lên men và ờ, sự, sự giòn của da trâu đây những miếng da trâu đây, như miếng da trâu được vệ sinh sạch sẽ làm sạch lông và sau đó đây là mình luộc qua rồi mọi người nhé luộc sơ qua để làm sạch làm sạch sau đó là luộc chín luộc chín sau đó thái nhỏ thái miếng ra nhé sắp chín rồi <laughs> anh đừng giữ em zoom Đấy đi đi được đi đi Đó, nhúng vào đấy âm mẹ không phải duyên âm khác không cho lấy chồng của duyên âm này là duyên âm không cho có con luôn mình thái để ráo nước các bạn nhé ngon lắm rồi ráo cho nó chọn gì nó trộn gia vị tệ lắm ra sau khi được luộc và thái mọi người nhé rất là giòn để ráo thì nó sẽ tập lúc các gia vị thiếu là tỏi băm tỏi băm giềng thính và ớt Đó hết được nhỉ hết ạ chi so vào khả năng cay ăn cay của từng người đặc biệt là món này để làm thành công thì tất cả nguyên liệu chúng ta phải làm cho là sạch sẽ đến là riềng riềng tươi xay ra mọi người nhé Mua riêng ở ngoài đẹp lắm Tiếp đó là thính Thính gạo rang này ừ, ừ, Có gói rửa không? Có gói rửa sớm chưa trộn đã thơm rồi ạ chúng ta chuẩn bị một bát nước trong nó có muối này mì chính và rượu rượu cho khoảng tầm à, một chén thôi để cho nó lên men sau đó là muối đều cho tan ra sau đó đổ cùng vào với cả gia vị thơm đấy nó sốt đều lên mọi người nha Thơm ngon mời bạn ăn nha Đây là một món vô cùng độc lạ và hấp dẫn của Tây Bắc Đây là một món của người Thái mọi người ạ Người Thái ở Tây Bắc họ hay làm và ăn rất là ngon Rồi chúng ta sẽ cho vào hũ Ủ chua khoảng tầm 4 à, đến 5 ngày nó sẽ lên một vị men chua tự nhiên vô cùng vô cùng ngon vô cùng tốn mồi và tốn rượu Thơm nhỉ? Ăn thử đi, ăn được luôn mà chín rồi mọi thứ đều chín rồi chỉ có ủ thêm mấy ngày nữa thì nó sẽ chua lên rồi nó sẽ ngon hơn Đây, mọi người thử thưởng thức nhé hiện tại thì cũng đã là thành phẩm rồi nhưng mà để mà ủ chua nó mình mình phải ủ thêm mấy ngày nữa cái này à, làm xong mình sẽ hút chân không hoặc để vào lọ ăn dần hoặc là để tết nhé tết ăn thôi rồi luôn nào cùng thưởng thức cùng mình nào da trâu giòn các vị thơm của các gia vị khá là ngon nó mà lên men chua thì tuyệt vời thời gian thì hãy thử làm ăn thử nhé ăn khá là ngon nhưng mà khá là mất công thời gian luộc với thời gian làm sạch khá là lâu mọi người ạ và thời gian thái nữa thực ra đây chỉ là một những à, sản phẩm phụ của mình nhưng mà sản phẩm chính của tụi mình vẫn là thịt trâu gác bếp mọi người nhé thịt trâu gác bếp chuẩn gia vị tây bắc anh chị nào mà muốn ờ, mua làm quà này hoặc là mua ăn Tết thì liên hệ với chúng em chuyên ẩm thực Tây Bắc mọi người nhé ngoài ra là bọn em có cái quán nho nhỏ tại Mộc Châu chuyên phục vụ về ẩm thực Tây Bắc khi mọi người có dịp lên với Mộc Châu mọi người nha bây giờ em sẽ phải bóp thật kỹ cho nó ngấm gia vị rồi sau đó sẽ cho vào cho cho cho vào ủ để cảm nhận được cái thơm ngon của cái này thì em nghĩ mọi người sẽ phải ăn thử để mới cảm nhận được hiện tại thì là nó chưa lên men chua nhưng mà hiện tại thì ăn nó khá là thơm lồng bởi mùi tỏi sống cùng với là mùi thính khá là ngon bì thì giòn không dai cho người ăn thì chấm với tương ớt nhé nhạt thì chấm làm thêm một cái chấm chéo nữa rất là ngon bị giòn lắm do trời lạnh nên là nó lên men khá lâu mọi người ạ chắc phải để ba ngày nữa thì bắt đầu mình mới thu được mọi người ạ mọi người nghe thấy tiếng rất là giòn cái này mình sẽ làm thêm à, nước chấm tỏi ớt nữa nước chấm à, tương ớt ấy. ăn cái tỏi của nó tỏi nó cũng chín rồi, rất là thơm mọi người ạ uhm, mềm mềm hết số cái giòn một cái thì khá là mềm nó theo cái vị trí của da ấy da bụng nó sẽ mềm hơn là da lưng khá là ngon không khá là ngon rất là ngon mời mọi người thưởng thức tiếp nhé em mềm thơm ngon lắm ạ à mình ướp vẫn chưa đậm hơi nhạt phải chấm thêm nên là hơi ít ớt nhưng mà vẫn ngon mọi người rồi xin mời ăn miếng này nhé nhìn nó bùi nhùi như cao su ấy nhưng mà ăn rất là ngon mình sẽ để thêm mấy ngày nữa cho nó chua chua thêm thêm một chút chua nữa ngon lắm mọi người ạ